Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận cửa của La vòng 31 La Liga nữa để anh em có thêm nhiều mã kèo để anh em đầu tư hơn nha. Thì anh em thấy mình vừa nhận định cho anh em cái trận giữa thằng Tottenham và MU và thêm cái trận của cúp Copa Italia đó là trận Fiorentina và thằng à, Cremonese. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định thêm cho anh em cái trận của vòng 31 La Liga cuối vòng 31 nha anh em. Trận đấu muộn nhất của vòng 31 đó là trận giữa Villarreal và Espanyol diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 28 tháng 4 nha anh em. Thì anh em thấy bên phía đội hình ra sân của hai đội đó, bên phía đội chủ nhà là Villarreal thì ra quân với cái sơ đồ là 4231 nè. Đây, anh em thấy trên màn hình của anh em là thằng Villarreal đang tung ra với cái đội hình là 4231 còn bên phía thằng Espanyol vẫn chơi với sơ đồ là 532 đội hình phòng thủ hơi bị căng nha anh em. Đó, anh em thấy thì um, thằng um, Villarreal á, trong cái mùa này Villarreal đang có một cái vị trí rất là an toàn trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Villarreal đang có vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 47 điểm sau 30 vòng đấu. Nếu mà cái trận này Villarreal có thể có thể thôi nha, có thể thắng trong cái trận này thì Villarreal sẽ có 50 điểm và đứng vị trí top 5 là Villarreal có thể tranh có thể tranh cái vị trí top 4 với thằng Real Sociedad để mùa sau Villarreal có thể đấu cúp C1 thì anh em thấy cái trận đấu mà cái mùa đấu cúp C1 mùa trước của thằng Villarreal là thằng Villarreal vào tới trong um, vào tới trong chung kết luôn nha anh em thì anh em thấy đó ờ, quan trọng là thằng Villarreal có cái phong độ có cái phong độ cực kỳ tốt nếu mà Villarreal đang cần đang cần tranh cái vị trí top 4 để có thể mùa sau thi đấu trên ờ, đấu trường cúp C1. Trong khi đó thằng Espanyol đó thì anh em thấy thằng Espanyol trong cái mùa giải này cực kỳ thảm tệ luôn. Đó, trong khi đó, đã trải qua 30 vòng đấu mà thằng Espanyol chỉ có 28 điểm đang đứng vị trí cầm đèn đỏ thứ hai trên bảng xếp hạng là cầm đèn đỏ thứ 19. Đó, thì trong khi đó một đã trải qua 30 trận rồi mà thằng Espanyol chỉ có 28 điểm thì trong cái mùa này thằng Espanyol cực kỳ xa sức và cực kỳ tụt phong độ luôn. Thì um, chắc ăn nếu mà Espanyol đang gặp những ông lớn giống như là Villarreal đó thì um, Espanyol có thể nguy cơ sẽ tụt hàng trong cái mùa này thì um, cái đội bóng đứng thứ cuối bảng xếp hạng là Elche là đã xác định là tụt hàng trong cái mùa này cản rồi anh em trong khi đó 31 vòng đấu chỉ được 13 điểm đó. Ờ, còn Espanyol thì được một cái Espanyol vẫn còn cơ hội để có thể trụ lại giải La Liga đấu trong mùa sau nhưng mà trong khi đó để thằng um, Villarreal nó có cho thằng Espanyol cơ hội để Espanyol có thể trụ lại La Liga hay không thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà trước nha anh em đội chủ nhà trong 10 trận gần nhất nè anh em thấy đội chủ nhà nó thắng 5 trận và để hòa hai trận và để thua ba trận thằng thua gần nhất á, là thua thằng Sevilla với cái tỷ số là 2-1 nè để thua thằng Valladolid với tỷ số là 2-1 luôn trước đó thì đã trên đấu trường cúp C3 thì vẫn để thua thằng um, à, Adenlet với cái tỷ số là 1-0 đó thì anh em thấy thằng Villarreal vừa vừa mắc vừa bị loại khỏi đấu trường cúp C3 đó nhưng trong khi đó thằng um, trong khi đó trên đấu trường La Liga thì thằng Villarreal cực kỳ tốt thì anh em thấy trong 8 trận rồi trong 8 trận gần nhất thì Villarreal đã thắng 5 và hòa 1 chỉ để thua hai trận gần đây nhất thôi đó thì Villarreal đang cần để lại một cái phong độ tốt để Villarreal có thể à, lên vị trí top 4 để có thể thi đấu vào mùa sau thì anh em thấy đây cái phong độ cực kỳ tốt trong cái đấu trường La Liga của Villarreal luôn anh em thấy trận nào cũng ít nhất là ba bàn thắng đây hai bàn ba bàn nè ba bàn năm bàn ba bàn ba bàn thì anh em thấy nếu mà thằng Villarreal này đá anh em cũng có thể nằm tài rất là ngon còn mà nếu mà chỉ tính chơi trên sân nhà trong 4 trận gần nhất trên đấu trường của thằng à, La Liga thì anh em thấy thằng Villarreal đã thắng 2 và để hòa một trước Real Betis và để thua Valladolid thôi. Đó thì anh em thấy cái phong độ của Villarreal cũng cực kỳ tốt nha. Còn nếu mà tính theo cái phong độ của thằng à, Espanyol thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất Espanyol chỉ thắng đúng hai trận, thắng đúng Marocca nè, thắng đúng Elche với cái vị trí cuối bảng xếp hạng. Đó. Ờ. Còn để thua tới 7 trận và để hòa một trận trước Cadiz thì cực kỳ à, nếu mà tính theo cái phong độ Cadiz mà vẫn cầm hòa được với Espanyol thì anh em thấy cái phong độ của thằng Espanyol cực kỳ không tốt trong mùa này luôn. Còn trong cái lịch sử đối đầu trong 4 trận gần nhất đây anh em nhìn thấy trên màn hình trong 4 trận đối đầu gần nhất á thì à, thằng Villarreal đã thắng hết hai trận đây anh em thấy Villarreal đã thắng hết hai trận thắng một trận 5-1 thắng một trận 1-0 và trước đó trước đó mùa giải 2019 2020 thì thằng à, Espanyol có thắng một với à, Villarreal với cái mã tỷ số là 2-1 và không đều hòa một trận thì anh em thấy nếu mà tính trong thời điểm hiện tại luôn thời điểm hiện tại là thằng Villarreal có cái phong độ cực kỳ tốt trong khi đó thằng Espanyol có cái phong độ xa sức và bị mất đi cái phong độ ờ, năm nào của Espanyol rồi đó thì anh em có thể đầu tư vào Villarreal trong trận này rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất thì anh em thấy trong cái trận vừa rồi á ờ, trên lượt đi của giải ờ, La Liga đó mà lượt đi trên sân nhà của Espanyol nhưng mà cái mã kèo ra mã kèo lúc đó anh em thấy thằng Villarreal đá đồng nhưng mà Villarreal ăn với cái tỷ số là 1-0 đó trong khi đó Villarreal làm khách trong cái trận đó luôn nha anh em Villarreal chơi trong trận đó với sơ đồ là 4-3-3 nè Espanyol chơi với sơ đồ là 4-2-3-1 nhưng mà trong trận này Espanyol vẫn tung ra cái đội hình là thủ là 5-3-2 là Espanyol đang có một cái phương án là thủ cầm quà nhưng mà thằng Villarreal để có nó có để, có để cho quà hay không đó thì anh em thấy góc trong cái trận đó tới 11 quả góc đây anh em thấy 11 quả góc trên phần màn hình của anh em đây 11 quả góc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc trong cái trận này trong cái trận này thì nếu mà thằng Vida đi anh đôi công với cái thằng Espanyol không có bàn thắng thì nó sẽ nổ góc rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc nếu mà Vida đi anh có thể đâm một bàn thì thằng Espanyol tất nhiên buộc phải tấn công lại để có kè tìm bàn gỡ quà nhưng mà gỡ không được thì nó sẽ ra tài góc thôi đó thì anh em có thể đầu tư vào mã tài góc trong trận này thì mình sẽ tiến vào phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra cho anh em trong trận này luôn thì anh em thấy tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này là tại sao lượt đi trên sân nhà của thằng Espanyol thì nhà cái đưa ra với ma kèo là Villarreal đã đồng nhưng mà tại sao lượt về trên sân nhà của Villarreal nhà cái lại đưa ra với cái mã kèo là Villarreal chấp tới một quà chấp cực kỳ sâu trong cái trận này luôn và tại xỉu 2,75 đó thì anh em nên đầu tư mạnh tay thằng Villarreal trong cái trận này để anh em thấy thằng Villarreal đang có một cái khao khát để thắng để vươn lên cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng trong khi đó thằng Espanyol thì vẫn muốn à, trụ lại hạn thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài nè đó tài 2,75 đó một thằng thì đang khao khát vị trí top 4 một thằng thì đang muốn vươn lên cái top vươn lên cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng để trụ lại La Liga đấu trong mùa sau thì trận đấu nó nó sẽ đôi công hấp dẫn và nó sẽ nổ tài gốc cực kỳ mạnh thì anh em hoặc là nổ tài trận cực kỳ mạnh thì anh em đầu tư vào cái mã kèo tài tỷ lệ anh em xác suất ăn sẽ cao hơn nhưng mà đầu tư tên tài mà anh em phải đầu tư cái cách nào hợp lý và anh em phải kiếm được lợi nhuận đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em để anh em có một cái mã đầu tư hợp lý nhất đây thì mình có chốt cho anh em bốn cái mã kèo trên màn hình thì anh em thấy mình chốt cho anh em là hiện tại thằng Villarreal đang chấp một hòa nhưng mà anh em chờ ra sân vào phút thứ 10 hoặc 15 kèo nó sẽ tụt xuống à, hoặc 20 thì kèo nó sẽ tụt xuống 0.5 thì anh em vào đó mà cái này thì anh em vào sao quan trọng là anh em vào tài trước đó nếu mà anh em chờ trong vòng 5-10 phút nó có bàn thắng đã, anh em đã vào cái mã tài từ đầu rồi nè cái mã này là anh em chốt cái mã này từ đầu nha anh em cho cái mã tài này làm trụ cột đó này anh em chờ nếu mà có bàn thắng sớm thì cái mã tài anh em lại ngon anh em bỏ luôn cái mã kèo này đó anh em nếu mà có bàn thắng rồi thì anh em không cần phải vô cái mã kèo Villarreal chấp 0.5 nữa đấy à, anh em vào cái mã này anh em làm đặt cái mã này làm trụ cột cho anh em để anh em có thể chi phối ra những cái mã kèo này để anh em đầu tư đó, anh em vào cái mã kèo này trước vào thêm cái mã kèo này nữa vào thêm cái mã kèo này nữa còn cái mã kèo này anh em chờ tụt xuống 0.5 thì anh em vào ở tỷ lệ mình dự đoán trận này sẽ là 2-1 dành cho Villarreal thì anh em phải đầu tư một sao cho nó đúng cách để anh em có thể ăn trọn những cái mã kèo chứ không phải mà anh em quà kèo anh em ăn được nửa kèo nó thì anh em đầu tư giống như anh em tuột xuống 0.5 nè nếu mà nó có bằng thắng sớm thì anh em đã có mã tài rồi thì anh em không cần phải sợ gì nữa đó. còn hai cái mã gốc thì anh em cần nên đầu tư từ đầu để anh em đầu tư mạnh tay trong mã này hai anh em nằm hai cái mã kèo tài gốc cho mình thì giống như anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cọ mình cũng đã nói ở rất nhiều video cho anh em rồi anh em đầu tư cái mã kèo tài gốc này anh em cần phải có trang anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò về cuối mùa giải này những cái mã kèo chính đưa ra rất là khó đá cho anh em trong khi đó anh em thấy cái trận Villarreal này thôi trong khi đó lượt đi nó chỉ chấp có đá đồng hay thằng đó đá đồng nhưng mà lượt về tại sao nhà cái lại đưa ra với cái mã kèo chấp một hòa nó quan trọng anh em phải suy nghĩ được cái vấn đề mà nhà cái đang đưa kèo ra cực kỳ ờ, khó đá cho anh em bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang anh em có thể chờ kèo hạ nè hoặc là anh em có thể chờ um, anh em đánh góc hoặc là anh em đánh rung đó tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn còn anh em vào kèo từ đầu thì cái tỷ lệ em thua với anh em hòa nó rất là hiếm luôn anh em tỷ lệ anh em thua rất là cao thua hết sáu bảy phần trăm rồi bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang anh em chơi một cái cách hiệu quả mình cũng muốn kiếm lợi nhuận về cho anh em chứ mình muốn anh em thua đâu bởi vậy mình mới khuyên anh em đầu tư một cái cách đúng nghĩa để anh em có thể kiếm được lợi nhuận từ nhà cái nha thì anh em nào quan tâm tới cái vấn đề hoặc là trùng áo với mình